với các bạn xem nó đang nằm nha nè nó đang nằm rất im luôn á mình sẽ bắt nhẹ đây ừ. nha ếch nha cả nhà đây cả nhà ơi thì nãy giờ mình đã mặn được cái mớ ếch với cái mớ nháy của mình ha cái này cũng khoảng ờ, hơn nửa ký thịt ha các bạn à, còn bên đây là ruột với mình mới vô mặn xong nè à, thì cái à, số nháy ớt này mình sẽ chế biến làm những món ăn à, gia đình của mình nha các bạn như là Ok, mình chào quý anh chị bà con cô bác đã quay trở lại kênh đèn lúa miền Tây ha. Thì hiện tại mình à, đang à, có mặt ở à, phía sau cánh đồng nhà mình nha các bạn. Đó, thì hôm nay mình đi ra ruộng á. Thì hiện tại cánh đồng của mình hôm nay mới vừa gặt xong nè. À, còn ruộng nè, nước nè, mấy cái đường kéo ha. Thì ếch nhái lên đây nhiều lắm nha. Thì hôm nay mà cả nhà cùng theo chân mình đi bắt ếch con các bạn. Ếch hay là nhái để mình vô mình làm các chế biến những món ăn nha cả nhà. Đó, đây mình quay cho bạn xem đằng kia thì có một con ờ, con nhái con rồi đó thì hôm nay mình sẽ đi soi ngoài ruộng coi có ờ, biển có ếch đó, thì mình bắt rồi sẵn tiện ờ, mình quay cho bạn xem luôn nha rồi mà các bạn theo dõi video mình nhé thì bây giờ mình sẽ đi kiếm chừng nào có ếch rồi mình sẽ quay cho các bạn nay mời các bạn ra đồng cùng mình nhé ok các bạn mày thì mình đã thấy một con ếch con đằng kia nhưng mà đi chơi nhẹ là mình bắt mới được nha các bạn đó ngay cái bóng đèn trước mình quay ha đó, mình sẽ à, tập trung thẳng vô bóng đèn nhưng mà con ếch nó sẽ à, không có nhát hiện tại nó đang im nha anh đang ngồi nè hơi cận cảnh cho các bạn xem nó đang chui xuống này chắc nó chuối trước mắt rồi các bạn thì mình sẽ mò nha vuông quá à, đây nè dính nè các bạn này một con nha đây là cái nè đó ngồi cận cảnh cho cả nhà xem nha đây hết con nha ừ, một con nha cả nhà đây là cái giỏ của mình nha thôi mình bỏ nó vô giỏ. à. okay. đằng này bọn em đó là các nhà thì uh, cắt lúa là các bạn thì nhái nó lên mấy cái ụ đất này nó nằm phía con nha đây là một em nhái cơm nhái cỡ dày là mình bắt ăn được rồi đó. Đó. Đó. một em thôi nha đó rồi hôm nay mời cả nhà cùng mình trải nghiệm đi bắt nhái hết nha đó ngay cho nó vô đó. ở đây có một con nữa các bạn đây từ thật thôi nó thấy mình nó bắt đầu nè coi nghe qua cái này mình gọi nha nó đang nấp rồi các bạn này nha một con lát xanh nha nè mình quay cho bạn xem ừ, nó đang nằm nha nè nó đang nằm rất yên luôn á mình sẽ bắt nhẹ nha nha hết nha cả nhà thì à, sau khi gặt lúa xong dây rất quay dễ bắt ớt nha các bạn bỏ vô này kia có một con mình đi lại đây đi bắt hơn các bạn làm rất yêu luôn quá đã các bạn ơi thì mùa này ớt này nhiều lắm nha đó này nằm trên biển nha nó là gấp mình các bạn này các bạn thấy không đó rất dạng nha nè đã chưa đó, vô gió nha rồi mình mới vừa quay được một con ếch này các bạn mình gọi cho bạn xem nó đang nằm nè nó mình qua mình bắt nó cho bạn xem nha nó ở đây cũng bự nha cũng tròn nha không biết anh có nhát không đây nữa anh ăn cái bụng bắt mắt này làm nó luôn đó. Đó, nè có cảnh cho các bạn xem nha nó nằm rất yên nha đó, đã quá đã trời ơi chả bá luôn các bạn ơi trời ngon quá trời ngon rồi, mình bỏ nó vô vỏ cái mới được cái này mình phải coi kỹ kỹ các bạn lúc giờ là dắt máy ảnh đang lên ăn nè đằng kia có một cái em không biết nháy hết nhưng mà mình thấy mắt rồi đó, đó đằng kia nó có mắt cặp mắt rồi đó Đây, mình ốp máy ngàn chừng nào có hết mình quay tiếp nha các bạn con nhái cơm các bạn nè đó, nhái cơm nha nhái này ăn rất ngon luôn á này là kiều nữ kiều nữ chân dài á nhanh lắm các bạn nè đó chạy rồi không tin à? Đây các bạn hôm nay có hai lính mình nó đi chung mình rồi các bạn đây một em nha con uh, con lu nha các bạn đây là con con phèn các bạn nó đi theo mình nè thì nó chỉ trên bờ thôi mình đi dưới ruộng đang mình bắt hết bây giờ nó còn nhát các bạn ơi bây giờ mấy con à mình xảy mấy con à thấy mình là chuối mấy cái đường mương nè mình bắt không được hai thằng đó, đi theo đó lù nè nó dễ bắt à nó ngoài à. dễ ừ. bắt lắm nè cốc nè cốc này ăn tốt lắm mát lắm á nên bỏ nó vô bọc cái đây nghe các bạn đi bắt ếch mà gặp hai đây ra theo nè nó không chịu là đi theo bắt chuột này các bạn đó, chụp vậy đó về đi con luôn đang đi cái nhà gặp cây cành ha cả nhà này nè trái chín nè đây mình hái hái cho các bạn xem Ồ, cà nào trái chín thơm vứt luôn á cà nào chín cả nhà à, trên đó trái quá trời trái luôn nó trái bự không nè nó ừ, nó, nó chín nó, nó mùi ấy nè ngon ghê luôn Đúng rồi Đúng à? nó nút rồi Đây mời cả nhà này Cà na này ừ, Chua chua ngọt Đây một em nhé cơm nha thấy mình cái là nó chui xuống này nó giờ mình bắt được như đây các bạn Đó. Đó. Đó. Đó. Đó. chim rất nhẹ nhàng cái nha con nhỏ nha ừ. Tết nhỏ vậy nè mới phát hiện cái chuối này các bạn các bạn trời ơi dệt ra thấy ảnh liền ha mình ừ, sẽ nhẹ bắt nó nè dạng ghê rồi đó là một em đó nha thấy chưa dạng ghê luôn á nó xinh lè luôn nên bỏ nó vô bọc Mm-hmm. như đây đủ ăn buổi sáng rồi cả nhà đó thì nãy giờ đi sôi một chút khoảng nửa tiếng đồng hồ là cả nhà được con ếch đây nè đây là số ếch với cóc nhái luôn nha mình bắt ờ, bắt tùm lum hết nha cả nhà để mình ăn thôi đó nó bán chủ yếu là ăn quan rồi thì cả nhà ơi thì nãy giờ mình cũng ờ, đi vô mình mới vô mặt xong mấy con ếch với mấy con nháy của mình các bạn thì ờ, mới như đây cũng hơn nửa cái thịt nha còn đây là những cái ờ, ruột với ấy mình đã bàn xong nè nó thì ớt với nháy này mình có thể chế biến được nhiều món ngon nha thì nếu mà ớt nhỏ nhỏ vậy á các bạn sẽ làm nhuyễn rồi có ăn chế tỏi rồi xong các bạn nấu cháo ăn ngon lắm ha cháo nháy cho ớt ăn ngon ha còn ớt này mình cũng thấy kho đó mình còn xào đó, món kho thì kho vô găm ăn ngon lắm còn xào thì xào chuối cây nè xào bông ăn rất ngon ở à, cái mùa nước này chuẩn bị lên các bạn thì ớt này nó rất mập thịt nó rất mềm nha ăn rất ngon nó thì ở quê mình món này là mình kêu bằng là kiều nữ chân dài nha các bạn nó thì à, mình ra ruộng bắt một chút là nhóc à đó rồi thì giờ do cũng tối rồi các bạn thì cũng gần 10 giờ đi mới ha rồi chắc mình à, cũng uh, vô mình chế biến món ăn rồi xong mình ngủ thôi các bạn ơi và chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha thì hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye các bạn